Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trảm tướng Thanh Long, Bộ Y tế náo loạn, Phó tướng chạy như ong vỡ tổ Hiện nay, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cách chức ông Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi khai trừ ông này ra khỏi đảng sau 24 giờ. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu kín là 473 trên 479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm với tư cách đại biểu Quốc hội. 471 trên 479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã phát biểu tại lại những gì mà ông Bộ Chính trị đã kết luận trước đó. Bà nói trước nghị trường rằng, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, ông Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng, chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm, ban hành các thông báo giá sinh phẩm trang thiết bị y tế chuẩn đoán COVID-19 trái với quy định. Đây là hình ảnh Quốc hội Việt Nam miễn nhiệm chức của ông Nguyễn Thành Long. Quốc hội thì chỉ hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị mà thôi. Việc cách chức ông Bộ trưởng Bộ Y tế không ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy xem ra Bộ Chính trị đã chảm tướng Mà thông thường khi chủ soái mà làm sai thì phó soái cũng sai vì cấp phó là phụ tá cho cấp trưởng. Khi thành gươm của ông Trọng phập xuống thì lúc đó ekip trong nhóm lợi ích của ngành y cũng nháo nhào chạy thoát thần. Cũng ngay trong ngày 7 tháng 6, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc. Ông Thứ trưởng này cũng đang giáo giác lo sợ lưỡi gươm của ông Trọng bổ vào đầu nên ông lo chạy trước. Vào sáng ngày 7 tháng 6, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho hay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, ông Nguyễn Trường Sơn hiện nay có muốn chạy cũng không được. Trung ương đang muốn cột ông lại tại chỗ để xử lý những sai phạm có liên quan đến ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Đây là hình ảnh Nguyễn Trường Sơn muốn tháo chạy. Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, ông Sơn có 16 năm tiếp tục làm công tác chuyên môn với vai trò là bác sĩ điều trị tại khoa huyết học chuyển máu bệnh viện Chợ Giấy. Tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi đang là giám đốc bệnh viện Chợ Giấy. Quyền lực đã kéo ông Nguyễn Trường Sơn ra Trung ương và đã có quyền lực thì ắt sẽ có tiền. Liên quan đến những sai phạm tại Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và đầu tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Trường Sơn lần đầu đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách vì liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược. Gần 2 tháng sau, ông bị Thủ tướng khiển trách về mặt hành chính. Đây là bước đệm chuẩn bị kỷ luật ông cùng với Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Bộ Y tế ngoài ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng vừa bị khai trừ khỏi Đảng vào ngày 6 tháng 6, bị cách chức và bị bắt vào ngày 7 tháng 6 và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc. Thì bộ này có 3 Thứ trưởng là ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương. Bà Nguyễn Thị Liên Hương mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào ngày 31 tháng 5 vừa qua như là bước chuẩn bị thay thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long. Hiện nay, ông Đỗ Xuân Tiên và ông Trần Văn Thuấn chưa thấy Trung ương nói gì. Tuy nhiên trách nhiệm của những người này trong các đợt dịch Covid thì rất rõ ràng. Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt, lời khai của ông này sẽ rất đáng sợ đối với các ông và bà Thứ trưởng còn lại. Có thể nói Bộ Y tế hiện nay như đang ong vỡ tổ. Mỗi người đang tìm cách tháo chạy nhưng đã quá muộn. Không dễ gì rời khỏi vị trí vào lúc này được. Tội nào thì cũng phải trả giá bởi sống mà dựa vào lòng tham thì kết thúc cũng không có hậu. Tuy nhiên, không quan chức nào rút được ra từ bài học này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ, thêm một khẩu hiệu tối nghĩa. Làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay là yêu cầu mới nhất do một viên chức Bộ Giáo dục Đào tạo vừa đưa ra. Người phát biểu làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trong buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ vào hôm 1 tháng 6 vừa qua. Đây là buổi làm việc hướng tới công tác xây dựng chiến lược quốc gia nhằm phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030. Theo ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ có nghĩa là cần đầu tư sâu hơn, đẩy mạnh hơn nữa cho các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo đột phá, thu hút nhà nghiên cứu đầu ngành từ đó thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao để khoa học có thể nuôi được khoa học. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Giáo sư Hà Tôn Vinh, Giám đốc Trung tâm Nhân lực Stella Management ở Việt Nam nhiều năm qua cho biết thêm Học tiến sĩ thì có khoảng 3 loại tiến sĩ nghề nghiệp, tỉ như bác sĩ cũng là tiến sĩ, thứ hai là tiến sĩ để đi làm nghiên cứu và thứ ba là tiến sĩ để đi dạy học. Ở Việt Nam thường người ta cần tiến sĩ để được thăng quan tiến chức hoặc có cơ hội hưởng lợi lộc, địa vị hơn là đi dạy học hoặc nghiên cứu. Tôi không hiểu Thứ trưởng đưa ra quan điểm hay khái niệm làm tiến sĩ với học tiến sĩ là như thế nào. Tiến sĩ là một trình độ để chứng nhận mình học cao đến bậc đó và mình có thể dạy họ được, có thể nghiên cứu được hoặc làm chuyên khoa được, chứ còn bảo làm tiến sĩ thì thực sự tôi không hiểu được. Ông nói, đất nước nào cũng như thế, muốn làm tiến sĩ thì phải học lên cao hơn, phải chọn luận án để bảo vệ, chứ không học tiến sĩ như hiện nay thì lấy đâu ra để trở thành tiến sĩ, là nhận định của giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã giải thích như vậy với Đài Tiếng Nói FA qua thư điện tử. Giáo sư Chu Hảo viết rằng, theo tôi hiểu, một người đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ và có nhu cầu lấy bằng tiến sĩ thì họ phải đi học để qua được kỳ sát hạch tổng quát. Trung bình mất khoảng 2 năm và làm luận văn tiến sĩ với ít nhất hai công trình nghiên cứu được công bố ở một tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong 2-3 năm tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn của một ông thầy mà thường là một vị giáo sư. Đây là hình ảnh luận án tiến sĩ mang tên nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức ở thành phố Sơn La. Mới đây đã khiến dư luận xôn xao vì rất nhiều luận án không giúp gì được cho cuộc sống. Nó chỉ là một thứ trò cười để những người này có điều kiện thăng quan tiến chức mà thôi. Nếu sự hiểu biết của tôi là đúng như thường lệ quốc tế thì lời phát biểu của ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa đầy đủ và rõ ràng. Cũng theo khoa học công nghệ của Môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê năm 2020 năm 2021, cả nước có 23.956 giảng viên trình độ từ tiến sĩ trở lên, tập trung phần lớn ở Hà Nội với 66%, Thành phố Hồ Chí Minh 20%, còn lại là các tỉnh thành 14%. Mặt khác, so với các giai đoạn 2014, 2015, 2019, 2020, số lượng giảng viên đại học có bằng tiến sĩ tăng từ 11,7% lên 31,3%. Tuy nhiên xét về bình diện chung thì cơ cấu giảng viên có trình độ tiến sĩ trong toàn bộ ngành hệ thống hiện nay vẫn còn rất thấp, đặc biệt ở các đại học địa phương. Phải chăng câu nói như khẩu hiệu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rằng làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay xuất phát từ thực tế là chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam đang được dư luận quan tâm sau khi xuất hiện dự án tiến sĩ cầu lông của Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ ngành xây dựng đảng, chuyên ngành hết sức tảo lao. Đặc biệt, ngay sau khi đó có kết luận của thanh tra chính phủ về hàng loạt sai phạm từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong đó có vấn đề đào tạo tiến sĩ. Đây là hai câu hỏi mà dư luận đặt ra. Kết luận mới rồi thì thanh tra chính phủ cho thấy hàng năm Việt Nam cho trình làng lên trên 200 tiến sĩ, hơn 1.000 thạc sĩ, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ Học viện Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội còn rất nhiều vi phạm, được thanh tra của chính phủ đã chỉ ra. Giáo sư Chu Hảo nói, ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đúng khi tỏ ra lo lắng về chất lượng đào tạo bậc tiến sĩ ở ta hiện nay ngày càng đi xuống, nhất là các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn chưa tới những trường hợp tệ hại như tiến sĩ Cầu Lông chẳng hạn. Một thính giả đã nói với Đài Tiếng Nói IFA và không nêu tên, đang học viên của Học viện Cảnh sát biển Việt Nam nêu ý kiến của ứng dụng Messenger như sau. Chắc tại mấy cái sai phạm này mà ông Nguyễn Văn Phúc phải chữa thẹn chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản được việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ lâu nay. Thế còn phát ngôn kiểu ngẫu hứng tung hê là làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay thì đúng là mê hồn trận rồi. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Đây hình ảnh có nhiều luận án tiến sĩ đề tài na ná như nhau, ví dụ như có hơn chục đề tài về chuyển biến kinh tế xã hội, rồi thì tỉnh nào cũng chuyển biến kinh tế xã hội, rồi thì quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 cho đến năm 2010, bảo vệ năm 2013, rồi thì quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam từ năm 1997 cho đến năm 2013. Và rất nhiều những đề tài tiến sĩ nó trùng lập nhau ở khắp nơi. Phần lớn những đề tài này được bảo vệ tại Học viện Khoa học Xã hội. Nhiều đề tài có thời gian thực hiện khác nhau, những ý tưởng về đề tài gần như giống nhau, cùng người hướng dẫn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giáo sư Chu Hảo nhìn nhận vấn đề như sau những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng yếu kém trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà ông Nguyễn Văn Phúc đề xuất trong buổi làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ nói chung là hợp lý. Tuy nhiên, xưa nay những khẩu hiệu như vậy luôn luôn được nhắc đi nhắc lại, mà thực tế triển khai thì đâu vẫn hoàn đấy, chưa có gì đáng lạc quan. Giáo sư Hà Tôn Vinh của trường đào tạo nhân lực Stenda Management giải thích thêm, một công trình nghiên cứu không nhất thiết phải có những tính ứng dụng vào môi trường xã hội hoặc là một môi trường kinh doanh, nhưng nếu ứng dụng được trong xã hội trong kinh doanh thì quá tốt. Ở Mỹ có nhiều nghiên cứu không có tính ứng dụng, ví dụ như tại sao con tôm bơi ngược. Đó chỉ là nghiên cứu vì nghiên cứu. Theo quan điểm của tôi, nhà khoa học là nghiên cứu tất cả các gì mà họ muốn nghiên cứu, mà nếu ứng dụng được trong xã hội hay là trong kinh doanh thì quá tốt, ông nói.